anh em nghe gọi được nè nhắn tin zalo facebook thoải mái thậm chí anh em có thể lướt web xem phim bình thường đó còn cái phần à, đánh bài biệt mà cái máy này nó hỗ trợ cho anh em thì khi mà mua máy thì à, mua cái máy này về anh em có thể chơi được tất cả các trò chơi bài lá ở Việt Nam luôn anh em có thể đánh liên nè cào ba cây binh sập xám nói chung là tất cả các môn môn nào mình cũng chơi được thì máy này nó sẽ gồm có hai pin đây máy gồm có hai pin mỗi một viên pin này anh em đánh có thể tầm 3 à, đến 4 tiếng một viên thì hai pin mình hai cục pin này đánh thường thường là mình bán ra cho khách thì đánh dao động tầm 6 đến 7 tiếng là nó sẽ cạn đó đây là cái phần pin còn à, bên trong hộp nó sẽ có một cái tai nghe rin đây là cái tai nghe rin đi kèm theo máy tai nghe này nó là một cái tai nghe rin cho nên cái à, phần mà sử dụng thì rất là ok nha tai nghe này thì anh em có thể kết nối tối đa với máy được 7 mét tức là cái máy mình bỏ ở đây mình đứng ở ngoài 7 mét mình vẫn có thể nghe được không cần phải ngồi sát bên máy nha còn à, đây là cái remote này đây là cái remote để sử dụng à, cho những anh em nào mà đánh xì dách hoặc là mình có thể đứng ở ngoài mình bấm tăng giảm tụ tăng giảm số người chơi khi mà mình vô trong sòng còn cái tai nghe phần tai nghe này thì nói chung là anh em nhìn với ngón tay út của mình tai nghe này rất là nhỏ cho nên khi mà mình vô sòng mình đánh á, thì mình đeo cái tai nghe này vô cái vấn đề mà bị người ta phát hiện là không bao giờ xảy ra tai nghe này rất là nhỏ nha tí xíu thôi đó đây là cái phần à, đầu tiên về cái phần mẫu máy cũng như là những cái đi theo thì lấy một cái máy ở bên mình bất cứ dòng máy nào cũng vậy mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 20 bộ bài cho đến 50 bộ thì anh em chơi cái loại bài nào thì anh em cứ gửi cái mẫu bài đó cho mình là mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em còn bài thì mình cung cấp được tất cả các loại mẫu nha rồi tiếp tới là cái phần thứ hai thì ở cái phần này thì mình sẽ test cho anh em coi về cái phần tốc độ đọc bài của cái con máy này nó báo nhanh hay là báo chậm và cái phạm vi camera quét bài của máy nó được bao xa thì à, máy này thì về cái phần tốc độ đọc bài thì nó chỉ có 0.8 giây thôi rất là nhanh nha đây thì mình vô thử mình test thử cho anh em coi luôn bài anh em chỉ cần hạ xuống là máy nó đọc không cần phải đợi nói chung máy này thì bây giờ nói chung những cái máy đánh bài bây giờ thì làm công nghệ mới đọc sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với những cái đời máy cũ trước đây đây đầu tiên là cái phần là tốc độ đọc bài nè đây bài của mình làm thì nói chung là so với bài chợ thì giống 100% nha bài ho hoàn toàn không để lại tan bài anh em thích làm gì làm kiểm tra kiểu gì kiểm tra không bao giờ ra được cái phần mã vạch đây đây là cái phần tốc độ đọc bài này. đây camera của máy thì nằm bên này nằm bên này thì uh, khi mà mình xào bài xong xào bài xong nè mình đặt bài xuống là máy nó báo liền đó anh em nghe không máy báo một quá đây xào bài xong nè đặt xuống nè đó mình chưa buông tay ra là máy báo rồi bốn chiều đều báo đây rất là dễ nha đó anh em thấy không cả bốn chiều bốn cạnh và mình có thể đặt cái phạm vi này nè phạm vi qua lại này mình có thể đặt bất cứ chỗ nào mình đặt đây nó cũng báo nè đó mình dời qua bên đây nó vẫn báo nè đây dời qua bên đây nó vẫn báo đó anh em thấy không cái phạm vi camera rất là rộng và cái chiều quét bài rất là xa tốc độ đọc bài thì bao nhanh hạ xuống là báo không cần phải đợi đó đây là cái phần à, quan trọng nhất của một con máy đánh bài về cái phần tốc độ đọc bài cũng như là cái camera quét bài của máy rồi bây giờ tiếp tới là cái phần thứ ba thì ở cái phần này thì mình sẽ test riêng cho những anh em nào mà đánh về cái phần à, bài cào phần này là cái phần quan trọng nhất nên anh em cố gắng xem cho thật kỹ cái video để anh em biết được cái cách sử dụng và biết được những cái mà máy nó hỗ trợ khi mà mình đi đến sân mình chơi thực tế nó sẽ như thế nào thì ở cái phần bài cào thì máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh em tổng cộng là bốn cái cách để mình áp dụng mình chơi thì ờ, cái cách đầu tiên để anh em áp dụng chơi là cái cách báo lời lỗ thì ờ, trước khi mình chia bài á đây mình nói tới đâu thì mình chỉnh tới đó mình test thử cho anh em coi luôn thì trước khi mình chia bài máy nó sẽ báo cho anh em biết là cái ván bài anh em sắp chia ra mình lời hay mình lỗ thì cái chế độ này anh em áp dụng làm cái rất là hiệu quả và những uh, những cái sòng những cái chỗ anh em chơi mà hay đánh ờ, cái lợi cái lỗ á tức là đánh ăn có thì anh em chơi cái này rất là hiệu quả luôn nha bây giờ mình sẽ test ở cái chế độ khó nhất của cái phần bài cào là đánh 17 tụ làm cái chơi ở những sòng khó không cho bán cái không cho bỏ lá mà mình vẫn chơi được thì mình áp dụng cái chế độ này chế độ này là chế độ lời lỗ đây test bài cào cho anh em coi nha thì trước khi chia bài máy nó sẽ báo cho anh em biết lời hay lỗ trường hợp mà mình bỏ xào bài xong nè mình bỏ xuống người ta kinh ra máy báo lời thì mình cứ cầm lên mình chia còn trường hợp mà xào bài xong bỏ xuống kinh ra máy nó báo lỗ thì mình có thể mình cầm lên mình xào lại mình cho người ta kinh thêm một vài lần nữa đó là cái lợi thế để mình ở trong sòng chơi đối với những cái sòng khó thì mình vẫn có thể chơi được rồi bây giờ bắt đầu mình test thử cho anh em coi ở chế độ đánh bài cào đánh uh, à, 17 tụ đánh hết bài luôn nha đó bây giờ mình chỉnh máy móc xong hết đây mình chỉnh máy móc xong hết chỉnh máy xong hết nè rồi anh em à, đeo tai nghe vô để anh em nhận được cái tín hiệu của máy nó báo đó máy chỉnh xong hết thoát ra ngoài xài bình thường luôn đây đeo cái tai nghe vô đã đó rồi khóa đen máy lại đánh luôn nè ở sao bài bỏ xuống cho người ta kinh bài nè đó trường hợp như cái ván này mình chia ra chắc chắn 100% bài cái sẽ bị lỗ thì trường hợp này mình xào lại nè đây mình xào lại rồi tiếp tục bỏ xuống nè cho người ta kinh bài ra kinh bài ra nè đó như cái ván này thì máy nó báo cho mình biết là bài mình đó mình chia thử cho anh em coi nè để anh em biết được cái độ chuẩn xác nha 17 tụ 2 4 5 nè 6 nè 7 nè 2 4 6 7 8 nè 9 nè 10 11 12 13 14 15 16 17 đây 1 2 3 4 đây chia thử cho anh em coi cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của máy và cái cách chơi của máy rất là dễ nha bây giờ máy móc bây giờ thì chơi nó rất là dễ đây dự lá bài đầu tiên nè đó cho anh em thấy nè cái một nút thì chắc chắn 100 phần trăm là bài mình, mình lỗ với này rồi ăn một nhà thua nhà chạy nè quê tiền nè ăn một nhà nữa nè lời một tụ nè thua nhà này nè quê tiền nè lỗ nè lỗ một tụ nè lỗ hai tụ nè chạy tụ này lỗ ba tụ nè lỗ 4 tụ nè lỗ 5 tụ nè lỗ 6 tụ nè lỗ 7 tụ nè lỗ 8 tụ nè lỗ 9 tụ đó thì chắc chắn 100% là lỗ rồi đó thì anh em thấy được cái máy này báo rất là ok nha rất là chuẩn rồi tiếp tới là mình chơi theo cái cách thứ hai đây là cái cách đầu tiên chơi hiệu quả nhất áp dụng chơi được ở những cái sòng khó luôn không cần bán cái không cần bỏ lá vẫn có thể chơi được rồi tới cái cách thứ hai là cách chơi báo một nhà lớn nhất thì cái cách chơi này trước khi mình chia bài máy nó sẽ báo cho mình biết nhà nào có điểm số lớn nhất trong tất cả những cái tụ bài mình chia ra để anh em biết đường áp dụng những nơi mà nó cho bán cái thì anh em chơi rất là ok đây mình chỉnh mình mở luôn ra ngoài cho anh em cùng nghe nè đây mình chỉnh ít tụ lại cho nhanh nè đánh bốn tụ nè đây thoát máy ra ngoài nè đây là cái chế độ báo một nhà lớn nhất để bán cái nha bỏ bài xuống nè à, này mình đang chỉnh tai nghe rồi chỉnh qua loa ngoài nè đây tiếng Việt hết nha cho nên mình sử dụng mình chỉnh rất là dễ nó chỉ mất khoảng 30 giây của anh em thôi bỏ xuống nè máy báo 4 thì mình chia thử cho anh em coi có phải nhà số 4 lớn nhất không nhà số 4 là nhà này nè đây nhà này sẽ có điểm lớn nhất nè đây là chế độ báo một nhà lớn nhất nha bù nè 4 điểm bù nhà này sẽ lớn hơn 4 điểm 9 điểm đó đây là cái chế độ thứ hai báo một nhà lớn nhất trước khi chia bài mình sẽ biết được tụ nào lớn rồi tiếp tới là cái chế độ à, cái cách chơi thứ ba thì mình cũng chỉ cần nhấp vô máy mình chỉnh cái phần à, cái cách chơi này lại thôi cách chơi thứ ba là cái cách chơi báo hai nhà lớn nhất thì trước khi chia bài anh em sẽ biết được nhà lớn nhất với lại nhà lớn nhì luôn thì cái này hỗ trợ cho anh em đánh tay con hoặc là làm cái mà chơi được chế độ bán cái á. kinh nè máy báo 23 chia thử cho anh em coi nè có phải nhà số 2 và nhà số 3 lớn nhất không nhà số 2 sẽ lớn nhất nhà số 3 sẽ lớn nhì số nào nó đọc trước thì số đó sẽ lớn nhất nhà số 2 là nhà này lớn nhất nè 8 điểm nhà này lớn nhì nè nhỏ hơn 8 điểm nè 7 điểm hai nhà này chắc chắn sẽ nhỏ hơn 7 điểm đó thấy không rất là chuẩn chuẩn 100 phần trăm rồi cái cách chơi thứ tư để áp dụng cho những anh em chơi ở những cái sòng mà nó cho anh em bỏ lá đây cách chơi thứ tư cách chơi này cũng rất là hiệu quả nhưng mà chỉ chơi được những cái sòng mà nó cho bỏ lá thôi bỏ bài xuống nè kinh bài ra nè chỉnh máy qua cái phần đó thì nói chung là mất uh, thêm 30 giây nữa chung mình chỉ cần nhấp vô mình chuyển từ cái mã này qua mã khác rất là dễ nha đây lại nè đánh là chế độ 4 người còn chẳng hạn vô sòng chơi anh em đánh 5 6 người thì anh em chỉ cần bấm ờ, bấm lên là tăng người nè đó tăng lên 6 người rồi đó hoặc là mình có thể sử dụng cái remote như ở đầu video mình cho anh em coi á 6 người nè máy báo một anh em xả đi một lá nè anh em chia ra 6 tụ chắc chắn bài này sẽ lớn nhất đây bài mình 9 điểm ăn cả làng đó thì anh em thấy rồi cái máy này nói chung là về cái phần à, giá cả rất là ok và cái tốc độ đọc bài báo bài của máy thì theo mình cảm nhận mình bán thì cái máy này đây là cái dòng máy bán chạy nhất trong năm 2021 này thì mình test kỹ càng ở cái video này để cho anh em tham khảo những anh em nào mà chưa có máy chuẩn bị cho mình một cái đồ chơi mà nó hiệu quả nhất để sử dụng trong cái dịp Tết sắp tới 2022 này thì có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0909 704 thì à, mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ chơi à, bài lá nè bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì anh em cần thì cứ alo thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha